Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng hai lúa cũng như là BLV hút lúa thì hôm nay mình sẽ nhận định và bình luận cho tất cả anh em Ba Lan và Argentina nha anh em thì cái trận này là bảng C và vòng 3 nha anh em vòng cuối rồi thì diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 1 tháng 12 nha anh em đầu tháng 12 thì anh em cũng thấy trên bảng xếp hạng hiện tại là Ba Lan đang có 4 điểm và đứng đầu vị trí bảng xếp hạng C này nha anh em và Argentina đang đứng vị trí thứ hai và có 3 điểm sau hai vòng đấu thì cái trận này Ba Lan và Argentina sẽ quyết tâm giành cái vé đi tiếp. Trong khi đó Ả Rập Xê Út gặp Mexico thì Ả Rập Xê Út trong cái bảng đấu này Ả Rập Xê Út đang có cái phong độ rất tốt nha anh em. Thì anh em thấy Ả Rập Xê Út đã ăn Argentina với tỷ số 2-1 rồi. Thì cái trận này trận này Ả Rập Xê Út gặp Mexico nếu mà Ả Rập Xê Út thắng Mexico thì trong Argentina hoặc là bầu Ba Lan này sẽ có một thằng loại nha anh em. Thì trận này Argentina sẽ quyết tâm tung một cái đội hình cực mạnh ra đấu với Ba Lan để quyết tâm giữ cái ngôi đầu bảng chắc ăn được cái vé đi tiếp vào vòng trong anh em thì hai thằng này sẽ có một thằng loại nếu mà Ả Rập Xê Út thắng được Mexico hai thằng này sẽ có một thằng loại nha anh em thì đây đây là cái phong độ gần nhất của hai đội nha anh em Ba Lan Ba Lan có cái phong độ đang rất là tốt thì à, từ đầu mùa giải tới giờ Ba Lan chỉ để hòa Mexico trận đầu và thắng Ả Rập Xê Út cái trận vừa rồi với tỷ số 2-0. Trong khi đó Argentina anh em cũng thấy cái trận khai mạc của Argentina, Argentina đã để thua Ả Rập Xê Út với tỷ số 2-1 và trận rồi thắng Mexico với tỷ số 2-0 thì anh em thấy cái phong độ của Argentina đang rất tốt nhưng mà vô cái bảng đấu này Argentina đang gặp cái bất lợi gì đó mà Argentina lại để thua Ả Rập Xê Út trong cái trận đầu anh em thì cái trận này Argentina gặp Ba Lan thì anh em quyết cái trận này Argentina sẽ thắng được Ba Lan hay không thì trong những lần đối đầu gần nhất anh em cũng thấy rồi Ba Lan gặp Argentina thì Ba Lan đã thắng Argentina trong cái lần đối đầu gần nhất đó là năm 2000 2011 nha anh em. Năm 2011 và Argentina thắng được Ba Lan vào năm 78 anh em. Hai thằng này gặp nhau cũng rất là lâu rồi, từ thời tổ xa xưa rồi anh em. Thì còn cái đội hình dự kiến của hai đội á, đây anh em thấy bên phía Ba Lan chơi với sơ đồ là 3412. Còn bên phía Argentina chơi với sơ đồ 433. Hàng công cao nhất của Argentina là Di Maria nha anh em, là đá cánh phải còn Messi đá với tiếng giữa và Martinez đá với tiếng cánh trái anh em thì tung đội hình trận này anh em thấy Argentina quyết tâm đấu cái trận này như thế nào và Argentina đang trong cái đội hình khá là mạnh luôn anh em rất là mạnh nha rất là mạnh trong trận này thì cái trận này còn cái tỷ lệ kèo còn cái tỷ lệ lệ kèo mà nhà cái đưa ra của cái trận này mình sẽ đưa lên cho anh em xem đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Argentina chấp một trái và tài xỉu 2.5 thì cái trận này mình khuyên anh em nên nằm cái mã Argentina anh em hoặc anh em nằm mã tài thì nó lại chắc ăn cho anh em hơn tại vì cái giống như các bạn đấu là giống như giờ bà đa đang vô cái vòng đấu tử thần rồi nè thì hai thằng này nó liệu nó chờ thêm cái kết quả của thằng Ả Rập Xê Út nữa nè em tại trùng giờ nó không có canh được cái kết quả nhau nha anh em thì nếu mà Ả Rập Xê Út á mà bị thằng Mexico đâm thì hai này tương lai nó sẽ cầm quà nó dẫn nhau đi vô luôn còn mà Ả Rập Xê Út mà đâm trước một quả thì hai này nó sẽ quyết đấu thắng thua nha anh em thì cái vấn đề đó là cái vấn đề trong khung giờ đó mình sẽ tung kèo trực tiếp cho anh em còn cái tỷ lệ kèo góc đó anh em đây góc là Argentina chấp 2,5 góc và tài xỉu góc là 9 thì cái góc này á, mình sẽ ờ, nhận định trực tiếp cho anh em và mình đẩy kèo góc cho anh em nha thì anh em xem cái bảng ờ, kèo kèo thực tế như thế nào thì đây anh em cũng thấy rồi kèo Ba Lan và Argentina hiện tại Argentina đang chấp một quả là ăn 87 nha nè ăn 87 xỉu tài xỉu là 2,25 anh em tài xỉu 2,25 nhưng mà anh em có thể nằm cái mã xỉu 2,5 được anh em 2,5 thì trận này nó sẽ tầm 20 hoặc 21 thì tùy theo cái đội hình chính thức cái lúc ra sân cái đội hình chính thức á nó có mình mới à, đẩy kèo trực tiếp cho anh em chính xác nhất nha thì hiện tại cái đó là cũng chỉ là đội hình dự kiến thôi anh em đội hình dự kiến nha thì tới đội hình chính thức có mình sẽ đẩy kèo trực tiếp cho tất cả anh em trong nhóm thì những anh em nào ở ngoài á mà xem video tại sao hỏi mình tại sao lại lên kèo sớm như vậy thì mình chỉ lên mình nhận định thực nhận nhận định cho tất cả anh em xem nó như thế nào thôi còn đẩy kèo đẩy kèo là trong cái lúc có đội hình thực tế và bóng chuẩn bị lăn thì mình mới đẩy kèo cho tất cả anh em nha còn này mình chỉ nhận định sơ qua cho tất cả anh em biết thôi thì anh em xem đây đây là cái gốc nha anh em gốc là Argentina chấp 2.5 gốc thì anh em cứ nằm cái mã anh em cứ nằm cái mã Ba Lan này anh em Ba Lan được chấp gốc 2.5 ăn đủ luôn anh em anh em cứ nằm cái mã này cho mình nha thì cái mã này nếu mà gốc á, mình dự đoán tầm 4 năm hoặc 5 đều anh em hoặc 6 năm gốc thì anh em cứ nằm cái mã à, Ba Lan được chấp 2.5 gốc vì anh em có thể lót cái mã tỷ số một đều hoặc một không nghiêng cho Argentina nha anh em đây là cái mã tỷ số anh em thấy một điều anh em ăn tới 7.1 và anh em lót cái mã tỷ số 10 anh em ăn tới 4.3 đó thì quan trọng trong đây rất là nhiều cái mã anh em rất là nhiều cái mã anh em đón cái mã tỷ số 43 anh em ăn được 353 là anh em đánh 1 triệu anh em ăn được 353 triệu anh em 353 triệu nha đó anh em cứ quýnh những cái mã như vậy thì anh em giống như cái này anh em bỏ ra anh em đánh chơi thôi đó. nhiều khi nó rớt đều do cái mã này thì anh em húp 350 mấy cũ là cái chuyện bình thường anh em thì đó quan trọng là anh em cứ đăng ký vào cái trang anh em chơi được những cái mã kèo nhiều như thế này chứ anh em chơi ngoài anh em không có những mã kèo này anh em chơi đâu nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Ba Lan và Argentina nếu mà anh em nào trùng máu với mình nằm những cái mã kèo giống mình mà vừa đưa vừa rồi thì anh em có thể liên hệ qua Zalo cho mình hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký và vào nhóm chơi cùng nhận cùng mình những mã kèo đó nha anh em thì những mã kèo đó mình sẽ đẩy trong cho anh em trong trực tiếp trận đấu luôn chứ mình không đưa cho anh em cái những cái mã kèo trước nha anh em thì đây mình cũng chỉ là nhận định sơ qua cho tất cả anh em biết thôi thì nếu mà anh em nào á có quan tâm hoặc à, muốn vào nhóm của mình chơi anh em cứ nhắn tin thì cái thông tin liên hệ của mình mình có để dưới phần bình luận anh em đó là cái zalo hoặc là cái telegram thì anh em có thể nhắn tin vào cái telegram cho mình nha cái telegram thì cái nhóm của mình đang hiện tại đang nằm bên cái telegram thì anh em cứ nhắn tin qua telegram cho mình thì mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em cái cách vào nhóm thì anh em nào đang xem thấy hay để lại cho mình một bình luận hoặc là anh em có thể đăng ký giúp bảo cho mình một lượt đăng ký và một lượt theo dõi để anh em nhận được những video sau sớm nhất của mình hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha